hồi kết của đại tá tình báo Nguyễn Duy Linh và Vũ Nhôm. Vụ án đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu tổng cục phó tổng cục tình báo, đương kim cục trưởng cục B06, Bộ Công an, càng tội nhận hối lộ, sắp vào giai đoạn cuối. Viện Kiểm sát tối cao đang hoàn tất cáo trạng truy tố để tống đạt cho các bị can và chuyển sang tòa án xét xử. Các bị can bị truy tố gồm Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 khoảng 4 Bộ Luật Hình sự 2015 có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù giam. Nguyễn Duy Linh, tội danh nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 khoảng 4 Bộ Luật Hình sự 2015 có khung hình phạt 20 năm tù giam, tù trung thân hoặc tử hình. Hồ Hữu Hòa, tội môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 khoảng 4 Bộ luật hình sự năm 2015 có khung hình phạt từ 8 đến 15 năm tù giam. Quay ngược thời gian, vụ án ly kỳ này có nhiều điều bao phủ trong bức màn bí ẩn. Nguyễn Duy Linh mang lon đại tá từ năm 2017, giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy Tổng Cục Tình báo Bộ Công an. Tuy nhiên trước tháng 6 năm 2017, Thượng tá Vũ Nhôm chỉ làm việc, báo cáo trực tiếp với các đại ca đại tướng Trần Đại Quang, Thượng tướng Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Trung tướng Phan Hữu Tuấn. Vì vậy, tầm cấp Phó Như Linh, còn một ông Thứ trưởng Bộ Công an nghỉ hưu, có lẽ Vũ Nhôn không mấy quan tâm. Cho đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2017, thân thế Vũ Nhôm bị bóc mẻ và hàng loạt văn bản tuyệt mật giúp Vũ Nhôm cướp công sản. Đất vàng bị lộ ra, bày công khai trên các trang lệ dân. Lúc ấy các đại ca và Vũ Nhôm hốt hoảng. Có tin cho biết rằng trước chuyến thăm cấp cao chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 2017 và Liên bang Nga từ ngày 28 tháng 6 đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu Nhân. Cùng đoàn đại biểu Việt Nam, Bộ Chính trị đã nhóm họp và có yêu cầu Trần Đại Quang không được can thiệp và tránh xa để các cơ quan chức năng xử lý vấn đề Phan Văn Anh Vũ. Tất cả các ô dù bị quản thúc và co cụm Vũ Nhôm đành cầu cứu Nguyễn Duy Linh trợ giúp, thông qua thầy bói trẻ Hồ Hữu Hòa. Nguyễn Duy Linh là tay máu gái và vòi tiền có tiếng trong Bộ Công an. Trong nhiều bản lấy cung, Vũ Nhôm đã khai với cơ quan điều tra C01 rằng số tiền hối lộ cho Nguyễn Duy Linh lên đến 5 triệu Mỹ Kim. Cụ thể, lần 1 đưa 500.000 USD tại nhà ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Hòa, lần 2 đưa 10 tỷ đồng cho Luân Giao cho Hòa ở Hà Nội, Lần 3 đưa 2 triệu USD cho luân giao cho người của Linh. Lần 4 đưa 1 triệu USD cho lái xe giao cho người của Linh. Lần 5 đưa 1 triệu USD cho Linh. Vũ Nhung nổi tiếng trong giới làm phi vụ về khoản lót tay cho quan chức bằng Mỹ Kim và gái có danh hiệu. Trong một phiên tòa trước đây, lộ ra chuyện Vũ chi gần 300 tỷ đồng nhờ Trần Phương Bình mua dùng 13,4 triệu USD về mục đích sử dụng 13,4 triệu USD, Vũ nói là việc cá nhân, xin tòa được miễn trả lời. Lúc khác Vũ lại bảo không nhớ đã tiêu xài việc gì. Ngày 20 tháng 12 năm 2018, nhận định số tiền 13,4 triệu USD có liên quan vụ án khác, Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục điều tra làm rõ 13,4 triệu USD này, nhưng sau đó, vụ việc chìm vào quên lãng. Vụ án đưa và nhận hối lộ này bắt đầu điều tra từ năm 2018. Đến nay đã gần 3 năm nhưng bị dậm chân tại chỗ. Xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Trung tướng Trần Văn Vệ thực hiện chỉ đạo của phê đốc lò quyết đưa vụ án nhận hối lộ số tiền khủng giá án sáng. Trong khi đó cả Bộ trưởng Tô Lâm cùng hai Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương lại bao che cho Linh vì nặng nợ với bố của Linh – là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng. Điều trùng hợp làm dư luận thêm nghi ngờ là trong kết luận điều tra ngày 21 tháng 4 2021, cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Nguyễn Duy Linh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị đảng ủy công an trung ương xem xét xử lý nghiêm mặt đảng và chính quyền đối với Nguyễn Duy Linh mà đến khi phe đốt lò củng cố quyền lực, xếp xong đội hình sau đại hội 13 thì mới ra tay. Vụ án trên đã quay ngược 180 độ. Nhìn các mốc thời gian để thấy lộ trình đánh nhanh của phe đốt lò, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại. Ngày 1 tháng 6 năm 2021 quyết định cho ba ông Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an gồm Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành nghỉ hưu. Ngày 4 tháng 6, Đảng ủy Công an Trung ương trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất. Ngày 15 tháng 6, cơ quan điều tra C01 ban hành quyết định khởi tố, bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Duy Linh khám xét nhà riêng và nơi làm việc. Ngày 20 tháng 6 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển viện Kiểm sát tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Duy Linh. Báo chí đang công khai, khám xét nhà riêng Nguyễn Duy Linh, cơ quan điều tra thu giữ tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng, gồm hai chiếc điện thoại Vertu, một đồng hồ Patek Philippines, một thiết bị gốc Budi, tiền mặt 5.700 đô la Mỹ cũng nói thêm rằng nhiều nguồn tin cho hay căn nhà này là do bố Nguyễn Văn Hưởng để lại cho Nguyễn Duy Linh. Nhà rộng hơn 500 mét vuông, mặt hồ Tây bên hông chùa Kim Liên, Tây Tây Hồ, để dọn sang căn biệt thự rộng gần 1.500 mét vuông tại Vincom Village Long Biên. Căn nhà ở mặt hồ Tây nơi Linh đang ở còn có vườn hoa đằng trước, do đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo lãnh đạo Hà Nội làm để phục vụ tướng hưởng Căn nhà này có giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Căn nhà mới ở Vincom Village có giá thị trường khoảng 150 tỷ. Đặc biệt, trong khi khám xét nhà, cơ quan điều tra thu được hai đơn tố cáo, một của Vũ Nhôm và một của vợ Vũ, là bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Đơn cầu cứu của Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng chồng mình vô tội, không đưa hối lộ và bị bức cung, ép cung, hành hạ. Đơn của Phan Văn Anh Vũ tập trung tố cáo tướng Trần Văn Vệ, và các cán bộ C01, Bộ Công an bức cung làm sai lệch vụ án. Trong đơn này, Vũ Nhôm ra sức minh oan cho Nguyễn Duy Linh, thậm chí Vũ còn quả quyết tướng về trả thù mối hận ngày xưa bác hưởng tức Nguyễn Văn Hưởng không ủng hộ tướng vệ lên làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Sự việc này làm cho tướng vệ trạm phát triển. Nếu như trước đây Hồ Hữu Hòa phản cung, bất hợp tác, thậm chí kêu cứu và tố cáo cơ quan điều tra bức cung, Nhục hình thì sang tháng 6 năm 2021, Hòa hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Kết luận điều tra cho biết, Hòa khai nhiều lần đến nhà Nguyễn Duy Linh trước khi bị bắt giam, thì ông Linh có hành vi đe dọa, nói không được khai báo điều gì bất lợi cho Linh. Linh còn to tiếng thường trực ban bí thư đang bảo vệ tao. Vì vậy thầy phong thủy sợ hãi, không dám khai đúng sự thật vì sợ Linh trả thù cá nhân và gia đình. Như vậy, Vũ Nhôm cũng có nỗi sợ hãi như Hồ Hữu Hòa, sợ bố con nhà Nguyễn Văn Hưởng giết người diệt khẩu. Mặc dù cơ quan điều tra Bộ Công an có đề nghị Viện Kiểm sát và Tòa án chiếu cố công lao, thành tích và nhân thân Nguyễn Duy Linh khi lượng hình, nhưng có lẽ nhẹ nhất Nguyễn Duy Linh cũng sẽ phải nhận tù án trung thân. Với Vũ Nhôm, mức án 20 năm tù mà tòa tuyên trong vụ án này chỉ có giá trị thống kê với Vũ mà thôi. Điều hiện nay Giang, Hồ Sì Sầm bàn tán và gia đình Vũ lo lắng nhất là có khả năng Vũ Nhôm sẽ đột ngột chết trong tù. Sẽ không bao giờ có công bằng hay công lý gì ở chế độ này đối với tất cả mọi người, mà mọi thứ tùy thuộc vào những người trong cuộc đang ở phe nào, phe nóng quyền hay phe thất thế, để đoán được số phận của mình. Cựu phó tổng cục tình báo bị đề nghị truy tố với khung hình phạt từ trung thân đến tử hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an ngày 29 tháng 6 vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Linh, cựu Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất đến mức tử hình. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn kết luận của cơ quan điều tra cho biết, ông Nguyễn Duy Linh bị truy tố tội nhận hối lộ, ông Phan Văn Anh Vũ Tức Vũ Nhôm về tội đưa hối lộ và ông Hồ Hữu Hòa tội môi giới hối lộ. Theo kết luận điều tra, Ông Phan Văn Anh Vũ vào năm 2017 bị điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và chuyển nhượng đất công sản tại Đà Nẵng. Vì lo sợ bị kỷ luật ở mức cao nên đã nhờ Hòa kết nối với ông Linh nhờ giúp đỡ. Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa để chuyển cho ông Linh và 4 lần đưa quà cho người giúp việc của ông Nguyễn Duy Linh. Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa 500.000 đô la cho Hòa để đưa cho Linh. Phan Văn Anh Vũ đã bác bỏ các cáo buộc đưa hối lộ số tiền lớn như trên, mà chỉ thừa nhận biếu Siga và nắm linh chi cho ông Linh. Đối với ông Nguyễn Vi Linh là cán bộ cấp cao trong ngành công an, được đào tạo có trình độ cao và trực tiếp tham gia các cuộc họp của Tổng cục Tình báo xem xét xử lý sai phạm của Vũ Nhôm nhưng vẫn đồng ý nhận quà để giúp đỡ. Ban đầu ông Linh không thừa nhận việc quen biết, nhận quà hay liên lạc với Vũ. Sau khi cơ quan điều tra thu thập chứng cứ, thì ông Linh mới thừa nhận là có nói chuyện với Vũ qua điện thoại, nhưng khẳng định chỉ là chia sẻ và động viên. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Duy Linh có thái độ che giấu hành vi, khai báo quanh co, thiếu trung thực, các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ theo khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 20 năm, trung thân hoặc tử hình.